Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh chia sẻ về thông tin và tư vấn đầu tư của Đào Nguyễn Official. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn cái à, chủ đề đó là có hay không cái việc mà cắt lỗ bán hàng của chủ đầu tư. Trước khi à, chia sẻ về vấn đề này thì tôi cũng xin giới thiệu tôi tên là Đào Nguyễn. À, tôi à, là chuyên gia vấn về đầu tư tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các tỉnh lân cận à, bắt đầu từ Đà Nẵng trở vào thì ờ, trước khi nói về cái việc mà là có hay không cái việc cắt lỗ này của các dự án của chủ đầu tư thì từ mình sẽ xem về cái ờ, nguyên nhân à, tại sao lại có cái tình trạng cắt lỗ như vậy ha thì việc mà cắt lỗ tức là à, họ sẽ bán ra dưới giá của chủ đầu tư nói là dưới giá thôi nhưng mà là thực sự là không phải là dưới giá ví dụ như là cái bảng giá ban đầu là 10 tỷ đi mà nếu mà họ bán với cái giá là lỗ 20% là còn 8 à, tỷ thì mới gọi là à, cắt lỗ còn nếu mà là họ mua từ lúc à, 10 tỷ nhưng mà hiện tại cái giá của chủ đầu tư bán ra nó là à, 12 hay 13 tỷ nhưng mà bạn bán 8 tỷ à, và bạn bán vẫn ờ, cao hơn cái mức mà bạn mua 10 tỷ nhưng mà thấp hơn cái mức mà là của chủ đầu tư đang bán ra thì không có nghĩa là cái dự án đó là nó bị lỗ ha thì cái việc mà hoặc là một số ờ, chủ nhà họ đang cần tiền gấp à, để giải quyết cái vấn đề về tình hình tài chính thì họ có thể là bán ra bằng với cái ờ, mức thuế với cái giá vốn mà lúc trước họ mua thì ờ, họ sẽ bị lỗ cái khoản thuế và phí hoặc là cái lỗ cái việc mà là ờ, số tiền chôn ở trong đó không có lợi nhuận thì à, họ đã lỗ cái phần đó ha nhưng mà mình sẽ tìm hiểu cái nguyên nhân tại sao chúng những cái nhà đầu tư họ lại cắt lỗ thì cũng để ý là ở trên mạng thường là sẽ có những cái tin rao là cắt lỗ do um, tình hình mà bị uh, covid này nọ ha thì nhiều uh, doanh nghiệp á, thì có thể là cầm cự được qua cái đợt dịch nhưng mà những cái hàng mà thứ cấp ví dụ như là họ nợ tiền ngân hàng hoặc là họ cần bán để giải quyết về cái vấn đề tình hình tài chính thì ờ, hoặc là để duy trì cái hoạt động kinh doanh thì họ sẽ phải bán gấp ra Ờ, cái việc mà là mình sẽ thấy những cái thông tin như vậy có thật ra nó có thật sự là như vậy không hay là những chỉ là những cái chiêu trò của ờ, một số môi giới hay là uh, những cái đối tượng mà họ dựa vào đó để họ trục lợi ha thì uh, có có thể có hai cái trường hợp sau đây đó là ví dụ như là môi giới họ sẽ ghi những cái thông tin như vậy để ví dụ như là bạn là nhà đầu tư bạn thấy ô sao là cắt lỗ thì tất nhiên là phải rẻ hơn so với cái ban đầu rồi bạn sẽ gọi điện thoại bạn hỏi thăm thì số điện thoại của bạn đó là ờ, cho thấy rằng là bạn đang có nhu cầu mua ở cái khu vực đó và họ sẽ nói rằng là cái sản phẩm đó nó hết rồi và họ sẽ chào một bạn cái sản phẩm khác chẳng hạn thì đó cũng là một cái lý do họ đưa ra những cái thông tin như vậy hoặc là những cái nhà đầu tư họ đã mua từ trước họ bán giá ra thấp với cái hơn cái giá mà chủ đầu tư đang bán ra thì ờ, đương nhiên là phải thấp hơn tại vì khi mà chủ đầu tư bán ra ờ, theo từng phân khu thì cái giá mức giá nó sẽ tăng theo từng phân khu từ 3 tới 5 phần trăm nên ờ, cũng có thể là họ bán thấp hơn nhưng mà thực chất là họ vẫn không lỗ à, và cái việc mà làm họ cần bán gấp nên họ phải ờ, rao bán như vậy với lại có một cái điều rằng nếu mà bạn mua của chủ đầu tư thì bạn có thể là chỉ thanh toán theo tiến độ à, 5 10 phần trăm 10 phần trăm ban đầu và 5 phần trăm theo trong vòng à, 6 tháng chẳng hạn thì cái việc mà bạn đóng từ từ nó khác hơn với cái việc là à, bạn sẽ phải trả 40 50 phần trăm ờ, của cái tài sản đó ngay cái thời điểm bạn mua đối với hàng thứ cấp thì hai cái việc đó nó cũng à, nếu mà so sánh ra thì họ cũng thể là à, tính toán cái cái việc mà đúng số tiền đó nếu gửi ngân hàng thì nó có nó cũng tính ra được cái số tiền mà à, bằng với cái giá của chủ đầu tư đưa ra ha thì nói chung là khi mà chủ đầu tư họ đã đưa ra cái mức giá thì những người môi giới hay là những nhà đầu tư khác kiểu họ thu gom ờ, cái bất động sản của bạn thì họ đã tính toán tất cả những con số đó rồi và ờ, thay vì ờ, phải trả một cục với số tiền đó thì họ sẽ ờ, đồng ý trả theo tiến độ 10 15 à, và sau đó đóng từ từ từ từ tới 30 thì họ sẽ ra hàng thì đó là một vài cái thông tin à, tôi muốn chia sẻ với các bạn để bạn à, xem xét thật sự là cái bất động sản đó nó có uh, thật sự bán lỗ ra hay không hay là những cái chiêu trò của những cái người môi giới à đó là một vài cái thông tin tôi muốn gửi đến bạn mong rằng cái việc đi đầu tư của bạn sẽ gặp nhiều thuận lợi và may mắn xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo